Hello, xin chào các bạn Hôm nay thì là một ngày mưa Và bây giờ cái thời điểm quay video này nó vào tầm giữa tháng 8 rồi Và có lẽ đây sẽ là video cuối cùng để nói về nước hoa mùa hè Để đợt tới chúng ta có thể uh, tìm đến vài chai nước hoa mùi trà Mình cũng đã quyết định làm hai video Đó là nước hoa trà ở phân khúc giá rẻ và trà ở phân khúc gọi là trung và cao để các bạn có thể dễ dàng tham khảo và đó cũng sẽ là những cái video đổi gió sang những cái ngày mà giao mùa còn ờ, trong tháng tới thì mình sẽ cố gắng làm dần dần nước hoa mùa đông có thể là một vài chai sẽ xuất hiện trước rồi sẽ làm lít sau và hy vọng là bạn sẽ ủng hộ những cái video của mình còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một chai nước hoa mùa hè mà nếu như bỏ qua nó trong năm nay thì thực sự đó là một thiếu sót đó chính là Banana Republic 78 Vintage queen đây có lẽ là một trong những chai nước hoa mà mình nghĩ rằng là mùa hè này nó xứng đáng được biết tới và có lẽ nó sẽ là một trong những chai nước hoa mùa hè vài năm tới được sử dụng nhiều và chúng ta hãy cùng nhau xem xem mùi hương này như thế nào nhé Đầu tiên nhà Banana Republic này thì có một cái con mình đã review trong thời gian khá là lâu rồi Chắc có lẽ là tầm một năm rưỡi Đó là con uh, Black Walnut Một trong những chai nước hoa đoạt giải và đây là chai mình được thử ở đây thì mình có hai con nữa đó là con thôn cabin và cái con uh, duck cherry thì nó sẽ xuất hiện ở trong một vài video mùa đông đi còn ngày hôm nay thì nó sẽ tập trung nói về em này thôi và chúng ta có một cái thiết kế đó là một cái chai thủy tinh trông vô cùng đơn giản thực ra thì về cái thiết kế này thì mình thấy rằng là nó khá là giống chai chiết chỉ là một cái size lớn hơn thôi và vẫn như cái điều mình nói đó là mình thích những chai có cái đáy dày như thế này đấy thì chúng ta tránh được cái việc rơi còn về thẩm mỹ thì có thể là nó không được đẹp cho lắm còn về phần nắp thì cũng cái nắp này giống cái nắp của con giò trắng cực luôn chỉ là nó to hơn thôi và nắp này thì không phải là nắp nam châm nhưng mà các bạn đậy vào thì nó khá là chặt các bạn phải cầm như thế này còn về phần vòi xịt thì không có gì quá đặc biệt cả đánh giá mức trung bình về mùi hương của em nó Về mùi hương của em nó Thì con này mùi đó là citrus cùng với trà Thì các bạn hãy hình dung mùi nó theo cái thứ tự lần lượt mình đọc Đó là citrus cam chanh cùng với trà Em này thực sự là nó khá là giống cái mùi những cái chai trà Lipton Đây là cái loại trà mình rất hay uống Tại vì nhà mẹ mình bán Cái trà Lipton này chỉ là nó nhạt hơn một xíu thôi mùi mùi hương này lúc đầu nó mở ra cái mùi cam chanh Và cái mùi chanh nó lên khá là rõ Thực ra mùi hương này khi mà mình trải nghiệm mình thấy là nó có phần giống với chai nước hoa ờ, uh, Oolong cha của nhà Nissan chỉ đơn giản là ở Nissan ấy thì nó chọn lọc về cái chất lượng của trà cũng như là suy chút và họ biết cách làm để tạo nên được cái chất lượng đấy nó cao cấp hơn còn với Banana Republic Vintage Green với một cái giá rất rẻ tầm 1 triệu đồng thì các bạn không thể nào đòi hỏi nó được như là Gu lông cha của Nissan cả thế nên là ông nào mà cũng có nghe đến đây mà nghĩ rằng là mùi hương này cũng có nhiều người nói là giống với Gu lông cha thì các ông phải xác định tinh thần nếu như mua thì các ông sẽ không phải được một cái mùi thực sự giống như vậy và em này thì cái nét trà nó cũng không phải lên quá là rõ rệt cái mùi trà đây nó không phải lên như cái mùi trà tươi người nó có xu hướng uh, fresh hay là kiểu thanh mát như là ở, ở Gulong Cha của Nissan mà cái mùi trà ở Vintage Green này thì chủ yếu sẽ là cái nét chua của chanh và cái mùi trà nó kiểu xanh xanh nhẹ nó giống như kiểu một cốc trà đá vậy đấy chỉ là thêm một chút cam chanh vào để điểm xuyến cái vị hơn thôi ông nào mà uống cái lip tông kia hay là uống kiểu trà đá ở trên cái phố Mã Mây thì các ông sẽ thấy là mùi hương này có phần giống và thực sự thì mùi hương này nó cũng không có sự biến chuyển quá là nhiều từ đầu tới cuối mình đánh giá đây là một cái mùi khá là tuyến tính và nó là một cái mùi dễ xài và các bạn đừng mong chờ được quá nhiều điều ở mùi hương này chỉ đơn giản rằng nó mát mẻ dễ chịu và nếu như so nó với những cái con cùng phân khúc như kiểu Nautica thì đây là một cái lựa chọn ngon hơn Nautica rất là nhiều trà mát mẻ dễ chịu và bám tỏa cũng tốt hơn tới sẽ là về độ bám tỏa cũng như là thời tiết làm sao xịt để phù hợp thì với một cái mùi như thế này citrus cùng với trà thì mùi hương này nó lưu ở trên da mình tầm 5 đến 6 giờ một cái con số khá là hợp lý cho một cái mùi trà citrus và đặc biệt giá rẻ hãy nhớ là giá rẻ nhá có thể so với Nautica Voyage thì cái tầm bám tỏa này nó đập chết luôn và cái độ quả thì nó còn tầm nửa cánh tay và nó sẽ giảm dần theo thời gian có nghĩa là đến tầm 5 tiếng là nó không còn gì ở trên da nữa nhưng mà lúc mà xịt ra mà nó tồn tại nó hiện diện cũng khá là rõ nghĩa là các bạn sẽ khá là kiểu Ờ, khi mà mua mùi hương này các bạn không mong chờ quá nhiều thì các bạn sẽ nhận thấy là đây là một cái món hời còn nếu mà bạn trông chờ quá nhiều ở cái mùi hương của Banner Republic Vintage Queen này thì các bạn sẽ bị thất vọng đấy là cái mình nghĩ rằng là phải xác định tâm lý với các bạn như vậy để các bạn có thể mua nó thoải mái thì các bạn sẽ thấy rằng là mùi hương này nó ngon nó ngon ở trong góc độ cùng tầm giá và nó dễ xài và mùi nó khá là nịnh mũi còn cái nhiệt độ của em nó thì mình tự tin nói các bạn rằng là cứ nóng mang ra phang cho mình tại vì em này khi mà mình xịt ấy thì cái cường độ mình xịt nó cũng giống như kiểu con Lilabo b hai những ngày nắng nóng mình xịt không hề khó chịu cái nét chua ở chanh nó cũng không bị gắt cái nét trà nó lên cũng chả rõ ràng lắm nhưng mà vì thế thế nên là nó rất là dễ chịu mình có thể xịt cái mùi này kể cả 37 38 độ mình xịt nó thậm chí là vì cái nhiệt độ cao nên là nó tỏa tốt thì mình còn thấy là khá là ok rất là hài lòng luôn nên đây là một cái mùi sành chuyên trị những ngày hè nắng nóng nên là nếu như video này có lên mà còn những ngày hè nắng nóng thì mình khuyên các bạn nên mua không xài hết để đến mùa hè năm sau xài đảm bảo là nó vẫn sẽ rất là hợp lý còn một cái về cuối cùng đó là phong cách nhưng mà mình nhỏ rồi đó là những trong mùi citrus ấy, thì nó sẽ không bị quá gò bó là phong cách như thế nào cả mùi hương này nam nữ phang được hết già trẻ lớn bé cũng phang được hết không quan trọng mùi thì nói thật là gọi là vô thưởng vô phạt thì cũng hơi quá nhưng mà mùi nó sẽ không mang lại quá nhiều điểm nhấn nó chỉ mang lại một cảm giác mát mẻ dễ chịu thế thôi nên là các bạn có thể dễ dàng mua và chốt lại có nên mua hay không thì câu trả lời của mình là có hãy mua nó khi nó còn rẻ còn nếu mà nó cao hơn tầm một triệu rưỡi thì các bạn nên cân nhắc còn nếu mà tầm lanh quanh một triệu mút được, mút ngay, mút khẩn trương, không lại cháy hàng. Và đó là cảm nhận của mình về Banana Republic 78 Vintage Green. Nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên cho mình một like, share cũng như là để cho mình có cái động lực để sắp tới làm vì nước hoa mùa đông nó được nhiều hơn, hay ho hơn, chi tiết và cụ thể hơn. Biết đâu lại có khách mời thì làm sao? Nhớ nha, có khách mời đấy, mùa đông rồi mà. Và đừng quên việc share cái video này nha. Còn bây giờ thì xin phép, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.